tổng cái lượt lóc trên cái trang cá nhân của anh và trên cái bay Di Nguyễn Nam Trẩu á Bèo nhất phải hai chục ngàn người Gái đẹp cũng lóc luôn Giàu cũng lóc luôn nữa Trẩu cũng lóc luôn, lóc sạch Kiến thức bất động sản Kinh nghiệm thực tiễn Mưu mô lừa đảo Zimmer làm giàu Kiến xây Việt Nam Duy Nguyễn THOL BBT Building à, Xin chào mấy em Đối với chương trình uh, Duy Nguyễn Vlog Thì hôm nay anh chỉ làm ngắn thôi Rất ngắn Là anh chia sẻ với tụi em uh, là anh uh, có hai cái tích xanh Nha, tích Facebook lắm em Nói chung thì có thể là rất nhiều người ở đây không còn biết facebook của anh là gì nữa tại vì đã trong cái chặng đường à, anh có được ngày hôm nay thì anh đã lóc khoảng hai chục ngàn người nha một cái tỷ lệ cũng đáng suy ngẫm đó nha vậy thì hai chục ngàn người bị lóc đúng hay anh đúng cái câu cái câu để đời của anh là gì facebook tao tao đúng facebook tao tao đúng nghe thì nó sốc đúng không nghe thì nó cay đúng không nhưng mà đó là sự thật đó em tổng cái lượt lóc trên cái trang cá nhân của anh và trên cái bay Di Nguyễn Nam Trẩu á bèo nhất phải 20 ngàn người tại nội cái trang cá nhân không 15 hơn rồi trong những chặng đường đó của anh á gái đẹp cũng lóc luôn giàu cũng lóc luôn nữa trẩu cũng lóc luôn lóc sập cái lượt follow của anh hiện tại là 134 ngàn lượt lóc của anh cũng bèo bèo cũng 20 ngàn tỷ lệ cũng đáng suy ngẫm đó và anh đã về hai cái tích xanh hai cái tích xanh để làm gì để khẳng định rằng thằng nào nhái tao tao lùa hết đó là cái chỉ thị của anh dành cho cái bộ phận cấp dưới nó gặp thằng nào mà nhái tên facebook di nguyễn hay gì gì đó để hình bôi nhọ anh nó lùa sạch hết lùa hết mấy em rồi cái trang thol cũng vậy nữa không có tự nhiên thương hiệu của anh vì nó chơm chĩa từ lưa hết không được mấy em anh là gym phục vụ cuộc sống ủa nó là gì gym phục vụ đam mê rồi gì ờ, gym phục vụ abc rồi gì ờ, đơn giản đam mê rồi gì thay đổi cuộc sống cũng nó làm từ lưa hết đó bực mình quá đó nên bây giờ tụi em mua hàng á hay tụi em đọc kiến thức đó tụi em check trên cái trang thol gym cái frank name của anh bbt là tên công ty bbt fitness and supplement supplement là trang công ty bbt còn cái trang frank name cái trang thương hiệu là th o l Jim Còn trang cá nhân của anh là Di Nguyễn không giấu Jim Chúa Di Nguyễn không giấu Jim Chúa Còn tất cả những mặt khác đều là mạo danh yes. Đó Thì đây là một cái bước tiến Mà là BBT khẳng định cái vị thế của mình trên mặt trận truyền thông Đó là về tích xanh cho doanh nghiệp nha và tích xanh cho cá nhân Cá nhân bản thân anh Di Nguyễn Và cái tích xanh này cũng có event rất nhiều rồi nhưng mà khi mà tụi em theo dõi video này chắc tụi em không có cơ hội nhận event nope. tại nó kết thúc mất tiêu rồi thì trên cuộc đời này chúng ta đến với nhau là bằng hai chữ truyền thông và online đó là lý do thể hình online thể hình online là cái mà các bạn gặp Duy Nguyễn và cái mà Duy Nguyễn chia sẻ với các bạn trong cái thời buổi kinh doanh thượng vàng hạ cám này sẽ có rất là nhiều cái đơn vị làm ăn bậy bạ đúng không nó giả dạng hàng nhái hàng trộn của bbt các kiểu tem tiết nó ghép tờ lơ hết đó nên bbt phải thay đổi chiến thuật để cho quý khách hàng nhận biết được đâu là bạn mà đâu là thù yes. à, và bbt đã phát triển cái hệ thống mạng lưới rất là rộng khắp của mình ở toàn tỉnh về toàn tỉnh thành việt nam để thực hiện một sứ mệnh nào đó nha thì các bạn có thể là mua hàng từ đại lý mà tất cả những cái gì cần phải có giấy tờ và chứng nhận các bạn coi coi cái đại lý này có được chứng nhận hay không ông cộng tác viên này có được chứng nhận hay không chứ bây giờ tôi mới uh, nhắn tin tôi mua hàng cái mẹ hai chục thằng nó bay vô luôn tao nói thiệt các bạn đại lý nào họ cũng nuôi cộng tác viên của họ hết yes. đó nhưng mà trong cái đống cộng tác viên đó có giả có thật không biết nào thật nào giả nên các bạn đòi hỏi phải có giấy chứng nhận công ty bbt có chữ ký của như nguyễn chứng nhận ông nội nào là đại lý của ai không có xúc mỏm đó thì bọt nó bay màu luôn cũng được nữa các bạn nào thấy mình làm cái này có lợi cho các bạn phù hợp trong cái đề kinh doanh like cái À, vậy thì những cái kênh truyền thông khác làm sao? À, YouTube thì quá nổi tiếng rồi đúng không bạn? YouTube bây giờ là đang chạy đua nút vàng Khi đua nút vàng rồi các bạn sẽ có thưởng Mà muốn được nút vàng thì like và share đi ba đúng không chứ coi chùa hoài sao lên nút vàng được <laughs> ông má có mấy thằng nó khốn nạn ghê mấy em nó thích video của mình ngày nào cũng vô canh hết chứ mà không bao giờ nó không bao giờ subscribe hết đó <laughs> ờ, cái lũ này biết được là lên 3 triệu nha nên trong cái giới gym hay trong cuộc sống này thì Hiền Duy Nguyễn nó vẫn tồn tại đúng không các bạn thì bây giờ cái việc mà thái độ của bạn đối với Duy Nguyễn làm sao là các bạn thích chơi với nó hay là các bạn thích chống nó đúng không thì các bạn cũng nên rõ ràng chứ tự nhiên các bạn cứ kiểu mà tối ngày chửi không ngày đâu vô coi hết nó cũng hơi khó xử bây giờ mình đang làm truyền thông á mình xúc mõm nó đó thì mất điền view mất điền subscribe anh nói thiệt bữa anh tâm sự với em luôn á bên facebook mình xúc mõm thoải mái nhưng mà bên youtube bây giờ anh chưa xúc được mấy em bên youtube này anh phải đợi nút vàng không xúc bây giờ xúc nó tụt nút vàng khó đau chứ tại vì bên youtube mà có cái để mình phấn đấu còn bên facebook thì xúc không xúc cũng vậy thôi à nên nó là sự khác biệt bây giờ các em hỏi anh có like trên à, trên trên uh, youtube không like trên youtube đâu có xúc được đâu ba đúng không em nghĩ coi một người đàn ông mà thành đạt như như nguyễn tiền nhiều giám đốc quyền lực cao thì đương nhiên trong cuộc sống nó phải có áp lực nó phải có stress mình lôi nhân viên mình ra mình chửi hoài nó nghĩ sao đúng không tự nhiên trên mạng giờ có mấy đầu ngu nó lôi vô nó đưa vô mình chửi quá đã luôn chửi phê luôn chửi sướng luôn chửi mà người ta coi người ta cười nữa vậy xong làm hợp lý không em nó hợp lý á thì tụi em phải đây đi chửi điếc giờ facebook nó phong tặng danh hiệu luôn rồi đó. thanh chửi <laughs> thanh chửi đậu tao lại mày Ồ má nền kinh tế Việt Nam mà nó cao thứ hai châu Á hả tao lại mày Vậy thì cái tích xanh này nè Nó thể hiện gì? Cái công sức Cái hoài bão cái khát khao cái sự nỗ lực nỗ lực không mệt mỏi trong nhiều năm từ lúc anh Như Nguyễn còn cầm cái máy quay tới bây giờ đó và bây giờ anh Như Nguyễn còn đội quay luôn thì nó được Facebook nó công nhận cho anh cái tích xanh nên bây giờ anh có tích xanh anh khác lắm em có tích xanh anh chảnh lắm nha tại vì Facebook đã công nhận anh rồi phòng Facebook nó chưa công nhận mày thì tao lóc gãy cổ mày nếu mày lão với tao nó hợp lý không em anh lóc một cái gì đó hay anh dứt một thằng nào đó hay anh tặng một món quà nó đều có sự hợp lý anh được cái là cái não phản xạ nhanh lắm anh xử lý tình huống rất là quyết đoán rất là nhanh nên anh làm được nhiều việc đúng không anh anh vừa chơi đế chế mà anh vừa nhắn tin được luôn á ghê chưa nên bây giờ á có nhiều bạn nói rằng trời ở trong cái à, trong danh sách các bạn có tích xanh vinh hạnh quá xong rồi nó mới nói coi đó coi buổi, chiều nó chưa xuống tiền thấy nó văng khỏi danh sách rồi mấy bạn anh lọc bạn không quá hôm qua anh chia sẻ với em luôn anh có lọc bạn tại thật sự giờ bạn nó để đóng không biết mặt đứa nào hết á rồi để mà, mà mấy, mấy cái thằng nó làm facebook cho anh á nó nói là anh Di Nguyễn xúc hết mày nó đi Ông có để mày là lạ nó hắc ạt Bây giờ sợ hắc ạt lắm em Hiểu không? Sợ hắc ạt lắm Bây giờ tự nhiên cái mình kết bạn với nó Mà thứ nhất nó không mua hàng của mình Thứ hai nó cũng nói chuyện với mình luôn nữa nhất là mấy nhỏ gái á ông mất kết bạn tối ngày nó phải đít không à thôi sức nó ra đảo luôn chứ để mấy nhỏ đó ghê ghê trời đất coi hacker rồi nó ghê lắm em nó hát nhạc mấy nhỏ đó trước đó xong rồi nó quất tới mình nên nó gọi là tiên hạ thôi với cường thấy thuộc bạn là đối tượng nguy hiểm xúc nên bây giờ bạn anh ít lại rồi anh chơi facebook ờ, gần chục năm rồi đó bạn anh tới gần ngàn người luôn á cái anh xúc lại giờ còn mấy trăm đó. nên ờ, nhiều khi bạn bè là cái duyên cái nợ bạn tự nhiên ví dụ như tao kết bạn với mày đã đời mày bán hàng lậu trước mặt tao người ta phải xúc mày chứ ờ, để tự nhiên trong khách bạn có một thằng bán hàng lậu rồi ờ, tự nhiên rồi uh, gì uh, cục an ninh thị trường vô hỏi rồi sao đúng không hỏi tờ với nguyễn mày, mày làm giám đốc mày làm lớn làm láo chơi thằng này luôn hả tao mới hốt hôm qua nè cái nói vậy có bỏ hàng cho nó không bà nói trời thôi đi ông nội nghĩ tôi giờ tôi cần bạc lẻ hả đúng không yes cần mặt không cần mặt lẻ nó nên nên trong cái câu chuyện này anh chia sẻ thì tụi em thấy anh sốc sốc thiệt nhưng mà tụi em phải hiểu cái vị thế của anh cái vị thế của anh đứng mũi chịu sào mấy em hiểu không nên có những cái vấn đề thôi kệ nó đi bất thân đúng không thân mà không làm được gì follow đi ba tự nhiên đi vô có thằng nhắn tin trời ơi anh di ơi em em ờ, fan cuồng bên youtube nè các bạn em đi không được không có được bạn rồi có anh khác lớn tuổi anh rất hâm mộ em trên chiến trường đam trẩu chúc em mạnh khỏe sức khỏe đồng tin kết bạn để chúng ta tương tác cũng không được luôn đó bạn ơi nên mạng xã hội là mạng xã hội con người thật là con người thật đó nên một lần nữa duy nguyễn cũng nói á mạng xã hội là ảo nhưng mà tình bạn là thật đúng không thì những cái mối quan hệ nào nó đáng nâng tầm tình bạn thì giữ thôi các bạn cũng thông cảm đi chứ không phải tự nhiên lóc xong tạc lon như chửi quá trời mấy ông nói về cái quan điểm trên cái uh, trên cái group remix Việt Nam group uh, remix Việt Nam thì nói chung là giờ nhận là thoải mái vô tư à, vô thì xúc thôi nói chung thì cũng còn admin vẫn kiểm duyệt vẫn cắt ngày nào đề tài chia sẻ thì vẫn vui vẻ thoải mái rồi à, cộng tác viên của đại lý hay là đại lý vô trong đó quảng cáo ok lùa khách trong đó cũng ok nhưng mà tuyệt đối những bài xe linh không bao giờ duyệt nha những bài xe linh là không bao giờ duyệt nha tại vì xe linh giờ duyệt cái nó bam linh không chết chết chết, chết rúp em đúng không yes vô tối ngày xe linh xe linh xe linh không rồi đúp to hình đúp rác à nên bạn nào cố tình xe linh nhiều lần ban hy vọng là mấy mặt min uh, trên cái uh, nội quy rõ ràng để chúng ta chúng ta hành xử cho nó nó đừng có là tổn thương nhau nó chúng ta phải cùng nhau xây dựng thành một cộng đồng nó mạnh chút nó vui một chút nói chung là bbt đã cố gắng tạo dựng ra nhiều sân chơi cho nhiều mặt trận khác nhau đó và khi mà bbt quận 7 nó hoàn thiện rồi đó sẽ, sẽ có thêm mặt trận offline nữa và BBT cũng đang xây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 cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy nhưng bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên